Nhất là trong công việc, mọi việc những tưởng êm xuôi thì bỗng xảy ra trục trặc nửa chừng khiến con giáp này lại phải chạy đôn chạy đáo lo xử lý hậu quả. Thiên quan giáng họa, người tuổi Tý cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những khó dễ do đồng nghiệp gây ra trong hôm nay. Hãy chú ý giữ bình tĩnh, chớ nên nóng nảy, bởi nếu không thì chỉ khiến công việc chung thêm phần trì trệ. Ngũ hành thủy sinh mộc, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia của mình khá hài hòa trong ngày hôm nay,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 Bản mệnh nhanh nhẹ nắm bắt thời cơ, lại có sự nghiêm túc, chuyên tâm phát triển sự nghiệp nên sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tiền bạc ào ào đổ về túi, tài lộc dồi dào khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Bản mệnh nên nhân dịp tốt này để tiến hành những kế hoạch tài chính khác của mình. Mộc khắc thổ, đường tình duyên của bạn lại không được may mắn như vậy. Người độc thân gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm một nửa của cuộc đời. Có lẽ bạn nên hạ thấp yêu cầu của mình mới mong tìm được người phù hợp, Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tý ba Tử vi tuổi dần Người tuổi dần đón ngày chủ nhật vui vẻ khi có tam hội cục nâng đỡ nên các mối quan hệ đều rất hài hòa. Chuyện tình yêu không có điều gì đáng để lo ngại trong khi đó mối quan hệ bạn bè, người thân khá tốt đẹp. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, anh em hòa thuận, gia đạo nhờ đó mà an yên. Chính ấn cũng tương trợ khá nhiều trong vận trình sự nghiệp của con giáp này,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 phát huy hết mức những gì mình có, đồng thời không ngừng học hỏi thêm những điều mới để bổ sung cho mình những gì còn thiếu sót. Cứ như vậy, chắc chắn bạn sẽ đạt được vị trí mà mình mong muốn. Mộc khí vượng trong hôm nay gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của những chú mèo, nhất là về đường tiêu hóa. Mệnh chủ cần chú ý ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để giảm bớt nguy cơ tổn hại đến sức khỏe. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, Mão thìn tương hại có thể là nguyên nhân gây ra những tác động xấu cho tinh thần của người tuổi thìn. Những suy nghĩ tiêu cực, bốc đồng có thể khiến bạn vô tình làm những việc đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bạn cần cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò ném đá giấu tay sau lưng mình. Thương quan còn gây ra những bất đồng, tranh cãi với đồng nghiệp và thậm chí là lãnh đạo do bản tính hiếu thắng, tùy tiện, muốn gì làm nấy của mình. Dù có muốn bảo vệ chính kiến của bản thân đến đâu bạn cũng nên chú ý cư xử đúng mực và tôn trọng người đối diện.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 nhìn tiền trôi khỏi túi mà không làm được gì. Người làm kinh doanh buôn bán trước khi tiến hành những việc liên quan đến tiền bạc đều phải tính toán cẩn trọng, tìm hiểu kỹ càng tình huống. Chỉ một chút lơ là thôi cũng khiến bản mệnh phải trả giá bằng việc mất tiền mất của. Ngũ hành tương sinh mang đến điểm sáng trong hôm nay của người tuổi tỵ ở chuyện tình cảm. Bạn và người ấy có sự tin tưởng lớn dành cho đối phương, đồng thời luôn thông cảm và thấu hiểu cho người kia nên mối quan hệ của hai bạn duy trì được sự ổn định và lâu dài. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Mão ngọ tương phá là lời cảnh báo người tuổi ngọ cần phải cảnh giác hơn trong hôm nay. Vận trình của bạn đang có dấu hiệu thụt lùi do có kẻ tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách hãm hại. Chỉ cần bạn phạm sai lầm, sơ hở chỗ nào là lập tức kẻ đó tấn công, tìm cách dìm hàng bạn trước tập thể, nhưng may có tỷ kiến chống lưng, trong họa có phúc, chuyện to hóa nhỏ, mọi sự vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cái chính vẫn là phải tùy vào cách xử lý của bạn. Dù sở hữu năng lực xuất sắc nhưng con giáp này thiếu tinh thần làm việc nhóm, chính vì thế mà những lúc gặp khó khăn thường phải tự giải quyết một mình. Mộc sinh hỏa, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tượng khác giới. Chỉ cần chịu cởi mở hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình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 khi tiền bạc không còn là nỗi lo, bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định lớn lao ấp ủ từ lâu để lợi nhuận được duy trì lâu bền, lại mẹ đẻ lại con. Chỉ có một vấn đề duy nhất là bạn cần phải sửa đổi cái tính nhanh thèm chóng chán của mình, làm việc gì cũng phải chuyên tâm từ đầu tới cuối thì mới mong nhận thành quả xứng đáng, dù là trong công việc hay trong chuyện tình cảm cũng vậy. Thái độ nghiêm túc, không bỏ cuộc khi vừa gặp khó, rồi một ngày bạn sẽ có trong tay những gì mình mong muốn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu gặp phải cục diện mão dậu tương xung trong ngày chủ nhật này báo hiệu bạn sẽ phải đối mặt với không ít chuyện bực mình, phiền não. Công việc phát sinh sự cố bất ngờ, dù bản thân bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhưng xem chừng mọi thứ vẫn chưa ổn thỏa, cần phải có thời gian, đừng quá nóng vội. Thiên tài soi bóng đường tài lộc, con giáp này nhờ thế mà có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình,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 Cục diện lục hợp mang tới cho người tuổi tuất những chuyển biến tích cực trên đường tình duyên. Đào hoa dẫn lối, người độc thân có duyên gặp gỡ với người hợp gu, tình cảm phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng nhờ những thiện cảm ban đầu. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình nên cẩn trọng trong những lúc đào hoa quá vượng như hôm nay kẻo vướng phải đào hoa sát. Nhân duyên vượng giúp bạn được nhiều người quý mến, tuy nhiên cần vạch rõ ranh giới cho mình trong các mối quan hệ, tránh xảy ra hiểu lầm tình nghe lý gian, có vẻ như chuyện tình cảm đã chiếm hết tâm trí của con giáp này nên bạn có phần sao nhãng trong công việc hơn thường ngày. Thương quan có thể khiến bạn gây ra sai sót và thiệt hại đáng kể do sự lơ là của mình. Đây là bài học đắt giá cho những lần sau, hy vọng bạn không còn mắc phải. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi, Mão hợi bán hợp nâng bước người tuổi hợi giúp bạn gặp rất nhiều may mắn khi mọi việc dường như đều tuân theo những kế hoạch bạn đã xây dựng từ trước. Ngoài ra, hôm nay cũng là ngày hợp tác làm ăn thuận lợi, ai đang có kế hoạch bàn bạc, hùn vốn làm ăn có thể tiến hành ngay trong ngày này. Với sự tương trợ của chính quan, chủ nhật này cũng là thời điểm rất thuận lợi cho ai đang cầu danh, chức vụ hoặc tham gia thi cử. Cứ cố gắng bằng hết sức mình, đồng thời tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ làm được.